thì bây giờ tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn này tôi sẽ thử tan tích cho anh em cái bộ hồn này nhé thì quan trọng là cái à, hiệu quả của nó mang lại đúng không anh em đây tan tích hoàn toàn nổi nhá cả ba hồn đều nổi hết đúng không anh em kiểm soát chưa ạ đây ok thì um, đó. Okay. anh em tay cái anh em đi uh, chơi cái uh, hột mà anh em đi chơi tài xỉu anh em mà cầm được cái hột tài xỉu 2020 này đi chơi đi nắp tài xỉu thì anh em có thể là giữ được tài giữ xỉu đúng không anh em anh em hoặc là anh em có thể là lắp những cái thê hột khó vâng thì vừa rồi tôi cũng đã thử nước muối cho anh em tiếp tục tôi sẽ thử luôn 500 cho anh em này đây. ok anh em Đây dĩa lắp này ok chưa đó đây tôi sẽ dọn đến pin luôn cho anh em này tôi còn ba cho anh em ăn thua sẽ hột luôn anh em nhé ok cho anh em hột hoàn toàn là trong suốt luôn này rất là đẹp ok đây. ok nha anh em thì tăng tích tôi cũng thử luôn cho anh em rồi thì chỉ cần các anh em tay cái mang được cái bộ đồ chơi này đi vào các sòng sới các sân chơi của anh em là anh em sẽ nắm được cái phần thắng trong tay rồi đúng không anh em vâng thì bây giờ tôi cũng sẽ nắc giữ tài giữ xỉu à, à, và tôi sẽ nắc hột đi đều cho anh em xem và các thế hột khó anh em nhé đây tôi sẽ nắc luôn cho anh em này tôi sẽ nắc đều ờ, hột này đi đều nhé này. anh em thấy không ạ 336 thôi tôi xin lỗi 336 tài em nhé Đây, tiếp tục này đó đúng không anh em 135 xỉu bây giờ tôi sẽ đăng nó lên tài lại cho anh em này Đây. đó 156 tài anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ nắp giữ tài luôn cho anh em ạ đây 556 tài anh em nhé tiếp tục này một chén tài đó hai chén tài anh em nhé đó đúng không ạ ba chén tài này anh em vâng thì cái chén này nó cũng lên bão luôn này anh em vâng chỉ cần anh em biết canh nát thì tỷ lệ bão rất cao vâng chén này tiếp tục vẫn tài đúng không anh em đây chén này chén thứ tư rồi đúng không anh em ạ tiếp tục ạ Đó. thì tiếp tục vẫn là tài này anh em anh em thấy chuẩn xác chưa ạ rồi dạ, năm chén rồi rồi dạ. vẫn là tài chuẩn đây ờ, đã là 6 chén tài rồi đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ nắc xuống xỉu cho anh em nhé Đó, anh em chỉ anh em muốn nắc lên tài cũng được muốn nắc xuống xỉu cũng được nhá và muốn nắc giữ hay là muốn nắc các thế hột khó đều được hết anh em nhé đây tôi mở luôn cho anh em xỉu này đúng không anh em 145 xỉu tiếp tục ạ à. tôi sẽ giữ xỉu cho anh em đó, 234 vẫn là xỉu anh em nhé chính xác cho anh em vâng 223 vâng thì đây là ba chén xỉu rồi anh em này tiếp tục ạ đó đúng không anh em ạ 144 xỉu anh em nhé thì tiếp tục này bốn chén rồi vâng thì chén này tôi đã bị phản phản sang à, phản sang tài thì chắc chắn rồi thì những cái đồ chơi này nó có chén phản riêng của nó đúng không anh em vâng thì à, cái bộ đồ chơi này thì cũng chẳng tôi cũng chỉ giảm ba cho anh em là 80 phần trăm nhá Vâng thì bây giờ tượng sẽ lắp cho anh em những cái thêu hột khó mà anh em hay thường mắc phải là những cái thêu hột 556 đây 556 tôi sẽ lắc xuống xỉu cho anh em thường thường trên này nhưng anh em hay chơi thì thường là lắc lên tài thì bây giờ tôi sẽ lắc xuống xỉu cho anh em này đúng không anh em 134 xỉu vâng thì còn những cái thế hột 235 là anh em mà phải giữ xỉu đúng không anh em này. đúng không anh em 112 xỉu anh em nhé đó thì uh, vừa rồi tôi cũng chỉ nhắc cho anh em vài chén để anh em cảm nhận được cái độ chính xác và cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em khi anh em đến các sân chơi sòng sới tài xỉu đi nắp tài xỉu bì vâng thì anh em thấy cái bộ đồ chơi này là có phù hợp với anh em khi chơi sòng sới hay không hay là có phù hợp với các sân chơi của anh em hay không thì anh em anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số 0948 306 996 và 0942 306 996 tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 thì bây giờ cái video của tôi cũng kết thúc tại đây tôi xin chào tất cả anh em chúc tất cả anh luôn luôn may mắn và chiến thắng trong các sòng sới anh em nhé anh em nào mà hay xem video của tôi thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để xem những cái video mới nhất